Hôm nay chúng ta đi học bài câu kể ai thế nào Chúng ta đi tìm hiểu phần thứ nhất nhận xét Bài số 1 Đọc đoạn văn sau Bây giờ cô và các em cùng đọc nhé Bên đường cây cối xanh um Nhà cửa thưa thớt dần Đàn voi bước đi chậm rãi Chúng thật hiền lành Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu anh trẻ và thật khỏe mạnh Thỉnh thoảng Anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi Theo hữu trị Vậy em cho cô biết Đoạn văn trên có mấy câu Đoạn văn trên có bảy câu Những câu nào thuộc mẫu câu Ai làm gì các em đã được học mẫu câu ai làm gì có hoạt động được nói đến ở Việt ngữ. Đó là câu 3, câu 5 và câu 7. Còn những câu còn lại thuộc Những câu còn lại thuộc mẫu câu Ai thế nào? Chúng ta đã tìm hiểu được bốn câu kể ai thế nào Câu đầu tiên Bên đường cây cối xanh um Câu thứ hai Nhà cửa thưa thớt dần Câu thứ ba Chúng thật hiền lành Câu số bốn Anh trẻ và thật khỏe mạnh Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm từ chỉ đặc điểm tính trạng thái của bốn câu kệ ai thế nào. Câu thứ nhất, bên đường cây có xanh âm um. Từ chỉ đặc điểm là từ xanh âm um. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được là vị ngữ. Cây cối thế nào? từ chỉ sự vật là cây cối bây giờ các em sẽ đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được ở chủ ngữ thì chúng ta tìm được ở chủ ngữ là từ cây cối chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là cái gì xanh âm câu thứ hai nhà cửa thưa thớt dần từ chỉ trạng thái thưa thớt dần sau đây chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ tìm được ở Việt ngữ. Nhà cửa thế nào? Chúng ta tìm từ chỉ sự vật là nhà cửa. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được là chủ ngữ. Từ nhà cửa chúng ta thay thế từ để hỏi là cái gì? Thưa thớt dần Câu thứ ba Chúng thật hiền lành Từ chỉ tính chất là hiền lành Sau đó chúng ta dùng từ để đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được Chúng thế nào? Từ chỉ sự vật là từ chúng Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được là chủ ngữ ở đây là con vật, chúng ta sẽ sử dụng từ hỏi là con gì thật hiền lành. Câu thứ tư, anh trẻ và thật khỏe mạnh. Từ chỉ tính chất là trẻ, khỏe, mạnh. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được là vị ngữ anh thế nào. Từ chỉ sự vật là từ anh Chúng ta sẽ đặt câu hỏi cho từ vừa tìm được là chủ ngữ thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là ai trẻ và thật khỏe mạnh. Sau khi tìm hiểu được phần nhận xét, chúng ta rút ra được ghi nhớ câu kể ai thế nào gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi con gì, cái gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Để khắc sâu thêm kiến thức, cô sẽ cho các em làm phần luyện tập bài 1 và bài 2. Bài 1, các em sẽ đọc đoạn văn sau, tìm các câu kể ai thế nào. Và trong cái đoạn văn mà các em tìm được cái câu kể ai thế nào, chúng ta sẽ gạch một gạch dưới chủ ngữ, hai gạch dưới vị ngữ cho từng câu nhé. Với bài tập số 2, các em sẽ kể về các bạn trong tổ em. Trong lời kể có sử dụng một số câu kể ấy nào. Bây giờ cô sẽ cho các em một ví dụ. Tổ em có 7 bạn. Bạn Linh là tổ trưởng, Linh rất thông minh và chu đáo. Bạn Cường vui vẻ, hay đùa. Bạn Tân nhanh nhẹn hoạt bát. Bạn Trang dịu dàng ít nói. Bạn Thu thì lém đỉnh. Sau đây, các em sẽ lấy vở ra và làm cho cô bài tập 1, 2 vào vở